hôm nay cũng tiếp tục cái bài giảng mấy hôm trước tức là chúng ta giảng về vấn đề chân lý sống và chết tức là sanh và tử đó là vấn đề lớn nhất đối với con người nếu có sự hiểu biết và cũng như đối với tất cả các tôn giáo thì hôm trước tôi chia bốn phần phần thứ nhất là chúng ta định nghĩa lại vấn đề nhân từ cầu an và cầu siêu và phần thứ hai là sau khi chết rồi cái gì an cái gì siêu và phần thứ ba là những cảnh giới mà chúng sanh phải đầu thai vào đó và phần thứ tư là phương pháp hay cách thức để chúng ta có thể đầu thai theo ý muốn hoặc là cách thứ hai là có thể thoát khỏi vấn đề sống chết thoát khỏi vấn đề đầu thai và thứ ba là tự tại trong vấn đề đầu thai tức là muốn mang thân gì thì mang muốn sanh vào cõi nào thì sanh muốn sống bao lâu thì sống và muốn chết lúc nào cũng được thì có ba cách cách thứ nhất là của bốn đường ác tiến lên bốn đường thiện tức là chúng ta chết có thể chết theo ý muốn của mình đó là tu nhất niệm của bốn bốn đường thiền còn cái đó là tu giải thoát của tứ thánh là chấm dứt hẳn với người luân hồi sinh tử tự độ đã xong gánh nặng được đặt xuống và từ nay không còn bị tái sanh nữa còn cái thứ ba là của chư bồ tát và chư như lai tùy thuận nhận nhận tự tại trong vấn đề sống chết mang một thân nhiều thân một cõi nhiều cõi để cứu độ tất cả chúng sanh trong vô lượng pháp giới vậy nhưng mà chúng ta thì giờ có ích chúng ta chỉ nói cách thứ nhất tức là cách hướng dẫn sanh thể muốn có bốn đường thiện tức là người trời thì hôm trước tôi đã giảng xong về định nghĩa vấn đề danh từ cầu an và cầu siêu thì chúng ta thấy cầu an cầu là mong mỏi an là yên ổn còn siêu là vượt lên cầu an có lẽ là muốn muốn cho trong gia đạo của mình được an ổn không có tai nạn phiền hà trên thuận dưới hòa sống đời sống yên vui mưa hòa gió thuận đó là cầu an còn cầu siêu là lên lốt thì thường thường chúng ta thường hiểu lầm chúng ta để cái cầu an cho người sống còn người chết thì cầu siêu nhưng mà chúng ta không ngờ là hai cái đó không bao giờ tách rời được trong an có siêu và trong siêu có an nhưng mà chúng ta là phàm phu thì vấn đề thực tế nhất là chúng ta nên cầu trong lúc sống vì lúc sống còn thân thì chúng ta có thể giữ giới được còn lúc chết cái thân trung ấm thì theo trong kinh đó trong trong di thức học thì địa ngục là chết đầu thai liền không có thân trung ấm còn à, quỷ xuất sanh atula và cõi người thì có thân trung ấm còn có trời dục giới sắc giới và vô sắc thì chết cũng đầu thai liền vì định lực họ rất mạnh nó có thể đầu thai theo ý muốn như tôi nói hồi nãy đó là phần thứ tư mà chúng ta phải học để chúng ta có thể đầu thai tái sinh theo ý muốn của chúng ta thành ra chúng ta nên nhớ rằng hồi thời đức phật thì ngài cũng đi thuyết pháp là cầu an và cầu siêu cho người sống nhiều hơn thành ra trong kinh nguyên thủy thì không có nói tới nghĩa là bên bên mà ta gọi là là, là nam tăng đó thì không có thân trung ấm không có chấp nhận thân trung ấm là chết là đầu thai liền nhưng mà theo bên bắc tông hay bắc tông thì có thân trung ấm thì tôi đã nói là phần thứ nhất phần thứ hai thì tôi giảng qua vấn đề chúng ta là gì à, trước khi chúng ta sanh ra cuộc đời này khi cha chúng ta chưa mập gặp mẹ chúng ta chúng ta ở đâu và sanh ra đây để làm cái gì không lẽ để sống cuộc sống được vui thì cười hay buồn khổ thì khóc rồi khi chết thì chết không biết đi về đâu thì cuộc đời chúng ta thấy rằng vô lý không có ý nghĩa gì hết nhưng mà tìm hiểu con người chúng ta thì hầu như chúng ta chẳng biết gì hết có người lại có một cái một cái quan niệm rất là trẻ con là chết là hết chết là hết thành ra hôm qua tôi có lấy một cái thí dụ để chúng ta thấy rằng người phật tử thì phải hiểu con người mình khá đành hơn ngoài đời thì thường thường chúng ta quan niệm là thấy bằng mắt nghe bằng lỗ tai ngửi bằng cái lỗ mũi à, ăn bằng cái miệng nếm mùi vị bằng cái lưỡi và xúc chạm chư vật bằng sắc không. cái quan niệm đó thì không phải là sai nhưng mà nó còn ấu trĩ tức là còn thiếu thiếu sót nhiều quá thành ra tôi có mới có ví dụ là khi người chết chết xuống rồi thì người chết có con mắt nhưng mà không thấy có lỗ tai không nghe có lỗ mũi nhưng mà không biết mùi nữa có cái lưỡi nhưng mà cũng không biết vị nữa có cái thân mà cũng không có biết lạnh nóng trên lá mịn màng gì hết thì đó chỉ là cái thây ma như vậy là chúng ta thấy là con mắt không phải là cái cái cái căn bản là cái nền tảng của cái thấy mắt tai mũi lưỡi không phải là cái thấy mà đó chỉ là những cơ quan làm lớn đi cái thấy cái nghe rồi chính cái thấy là cái linh hồn thấy nghe hửi nếm rồi tưởng thì tất cả đều do linh hồn thành là chúng ta phải nên nhớ linh hồn là chánh chúng ta kêu linh hồn cái đạo phật kêu là tâm hoặc là a là gia thức còn có danh từ là thần thức danh từ nó thì nhiều thôi nhưng mà thần thức là cái gì hiện giờ chúng ta ngồi đây thì thần thức ở đâu đó là vấn đề quan trọng nhất mà thần thức của chúng ta ở đâu và khi chúng ta tu hành chúng ta cầu đầu thai về các cõi trời cõi phật cực lạc của ông bà thì cái xác thân này không về đó được bị xác thân là do đất nước lửa gió thì phải trả về đất nước lửa gió chẳng hạn như là thịt xương da của chúng ta thì thuộc về đất nước nước mắt nước tiểu mồ hôi thuộc về nước à, hơi nóng thuộc về lửa và hơi thở thuộc về không khí thì sau khi nằm xuống là trả về tứ đại hết như vậy nếu nói vậy thì nếu không có linh hồn thì chết là hết cái quan niệm sai lầm nó rất là nguy hiểm chết là hết cũng rất nguy hiểm là sao nếu vậy thì mình không cần làm thiện làm ác không cần tu hành gì hết đó. cứ là mặc sức là giết lời thú giết người cũng không sao bởi vì chết là không có tội gì hết trơn cái đó nguy hiểm lắm á thành ra mình không cần làm mình đi ăn cướp ăn trộm đi giết người để mình sống hay là mình đi lợi dụng người ta đi gạt gẫm người ta để rồi mình sống hay may rồi cũng chết thôi dạy gì mà đi làm thiện đi bố thí đi giúp đỡ người này người khác thành ra có quan niệm chết là hết nó nguy hiểm cho cái người hiểu biết đó ở kiếp này và dài dài ở những kiếp sau và chúng ta phải hiểu như vậy thành ra chúng ta thấy chúng ta còn cái linh hồn nhưng mà qua cái điều kiện linh hồn chúng ta còn mấy mấy thành phần nữa thì chúng ta thấy rằng các tôn giáo hồi thời đức phật không có trả lời sáng tỏ chỉ trừ đức phật ngày sanh ra ngày mới trả lời được sáng tỏ thôi thì có người nói cái xác thân này đó là do một đấng thượng đế một đức chúa trời một đấng tối cao tạo ra nó à, lấy à, lấy à, lấy đất rồi tạo ra hà hơi vào đó hoặc rút cái xương của người nam xương giường người nam mới tạo ra người nào và hà hơi cho có sự sống à, hoặc là có theo khoa học là do ngẫu nhiên mà có à, còn cái số phận của mình thì do một đấng tối cao một đấng trí tôn thượng đế quyết định nếu mình kính trọng ngài thì chết sẽ trở về với ngài còn nếu mình bất kính thì sẽ đời đời đọa xuống địa ngục chứ mình không thể là đấng chí tôn được chỉ có đấng chí tôn cai trị thôi thành ra thầy đức phật là có 62 tà kiến như vậy 62 ngoại đạo có cái quan niệm như vậy à, thì chúng ta thấy tới đức phật ra đời rồi thì ngài đi tu ngài đi tìm đạo ở ông quốc đầu lam phất thì dạy ngài túi thiền thì nó là cõi trời sắc giới rồi sau đó ngài đi tìm hoa la la dạy về tứ không là cõi trời vô sắc rồi từ đó ngài mới tự tìm lấy nào thì ngài mới thấy được cái phật tánh và từ đó mới có đạo phật thành ra trong kinh mà sa môn quả với cái kinh mà sư tử đóng là tiếng giống của con sư tử đó, sư tử hống thì ngài nói từ ngày ngài đắc quả rồi mới có tứ sa môn tức là từ ngày ngồi với cội bồ đề 49 ngày rồi ngài mới tuyên thuyết cái đạo quả nhập lưu nhất vọng lai bất lai và vô sanh la lai từ đó bắt đầu mới có đạo phật vậy sự khác nhau giữa cõi trời sắc giới vô sắc giới giữa tất cả những ngoại đạo và đạo Phật khác ở chỗ nào đó là một vấn đề khó khăn nhất mà chúng ta phải cần tìm hiểu tôi cũng xin thú thật lần lúc tôi xuất gia tôi cũng tu theo ngoại đạo thôi chúng ta nghe nói ngoại đạo chúng ta tưởng danh từ đó xấu lắm thật ra cũng không có gì xấu đạo là con đường ngoại là ngoài ngoài con đường giải thoát ngoài con đường sanh tử tức là bỏ xác thân này thì sanh vào xác thân khác nhưng mà có cao có thấp chẳng hạn như tôi là cõi người tôi tu tập thì tôi chết thì tôi sanh về khỏi trời dục giới à, khỏi trời dục giới tôi tu tập tôi chết tôi sanh về khỏi trời sắc giới mà chúng ta biết khỏi trời dục giới có sáu cõi tất cả à, cõi tứ thiên dương một cõi đau lợi hai cõi đau sức ba cõi tha quá bốn của cõi quá lạc năm và tha quá tự tại sáu sáu cõi như vậy thì nếu mà tôi ở cõi ờ, tứ định dương thấp nhất thì tôi phải tiến lên cõi thứ nhì thứ ba thứ tư thứ năm thứ sáu rồi tôi tiến vào cõi trời sắc giới có tứ thiền sơ thiền nhị thiền tam thiền tứ thiền rồi sau đó tôi phải tiến qua tứ không mà những cái cảnh giới nó như thế nào thì chúng ta thấy là vẫn nằm ở trong vấn đề luân hồi sinh tử khổ nhưng mà chúng ta nên nhớ rằng nếu mà không qua những cảnh giới đó thì khó mà đi tới đạo Phật khó mà ta viết bài được nhưng không phải là đi hết tất cả những cái đó thành ra đây tôi muốn nói hôm nay nói về vấn đề đó nhưng là hơi khó trình bày đấy nhưng Phật tử đây cố gắng nghe thì xưa giờ Đức Phật cũng tu theo cái đó nào rồi sau đó Ngài thấy không đưa tới luân hồi sinh tử khổ được thì giữa cái đạo Phật với ngoại đạo hơi khác nhau một chút thì tôi xin thí dụ để chư Phật tử nắm được để cái cái, cái lối tu của Đức Phật thì tôi thường nói là thí dụ mình lấy một cái khối đất cái niết bàn cái bản thể hay là cái cái phật tánh mà đức phật nói đó thì chúng ta thấy là cái danh từ chứ còn không thể không thể hiểu được không thể khái niệm được thành ra theo mà cái kinh của bên nam tông đó, thì không bao giờ diễn tả niết bàn khi anh diễn tả niết bàn thì niết bàn trở nên hiện tượng cái khó khăn thì nó sự thật nó là vậy thành ra trong kinh có một cái thí dụ về con rùa với con cá thì cái con rùa đó nó ở dưới nước được mà nó ở trên đất liền cũng được thì một hôm nó mới bò từ ở dưới sông nó lên trên đất liền đi dạo chơi thì khi nó trở xuống sông hay gặp con cá con cá nó anh đi đâu lâu quá mà vắng anh không thấy anh ông nói tôi đi lên đất liền con cá nghe trên từ lạ hỏi đất liền là cái gì thì ông mới kể đất liền là nơi đó là có không khí có cây cỏ này nó khô ráo này đúng thứ hết hỏi cái gì con cái nó con cũng không biết hết trơn nó nói anh nói cái gì đó anh nói dốc anh đi xa rồi ông anh về nói dốc thôi bởi vì tất cả những cái gì dưới nước thì ở trên đất liền có thì dưới nước không có không có giống như vậy nó khô ráo làm sao khô ráo dưới nước thì sình lầy không đâu có khô ráo được mà có không khí có gió thổi làm sao mà có mấy cái vụ đó anh chỉ là đi anh đặt dốc anh phịa thôi thì con con lùn nó cười nó nói anh ngu si đốt nát mà anh lại cố chấp thì đời đời tiếp tiếp anh chỉ là một con người ngu si thôi à, thì ở đây ý muốn nói là cái niết bàn nó không phải là cảnh giới của hiện tượng thành ra không thể dùng những danh từ những cái tư tưởng mà diễn tả những cái phi tư tưởng chẳng phải là tư tưởng nhưng mà bên đại thừa độc đáo hơn cái đó là cái thắc mắc từ vô lượng kiếp của những người tu bởi vì niết bàn không thể diễn tả không có con đường đi đến thì làm sao hiểu niết bàn và làm sao tu tập để mà đạt đến niết bàn cái chỗ khó khăn nhất của ngoại đạo không thể vượt qua là chỗ đó phải con người có một cái ý chí kiên cường có một sự nghiền ngẫm sâu xa và có một cái sự suy tư thấu đáo thì mai ra mới có thể hiểu được nước bạn vì nó không phải là cái thế của tư tưởng thành ra bên đức phật bên thiền tông nhất là bên thiền tông ít có chịu giải thích về niết bàn nhưng mà cho những cái thực chứng những cái câu thoại đầu để đưa đệ tử vào cái sự mà nghi ngẫm mà nghi ngẫm trả lời chừng nào thì bị ăn gậy chừng ấy cho tới chết nhiệm khi mà khắc khỏi rồi tư tưởng nó biết là nó bất lực trên con đường đi tìm chân lý chừng đó nó dừng lại nó im bặt thì ngay lúc đó là niết bàn thành ra trong duy thức học có nói vấn niết bàn bên đại thừa bên bắc tông vẫn diễn tả được như thường nhưng mà khi diễn tả rồi các bạn nên nói cái nhân nhớ cái đó là không phải là niết bàn mà là pháp niết bàn pháp niết bàn thành lập thường trong kinh có thí dụ lấy ngón tay để chỉ mặt trăng mặt trăng là niết bàn nếu mà không ngờ ngón tay là không thấy được mặt trăng nhưng mà khi thấy mặt trăng rồi thì phải gạt bỏ ngón tay thành ra vấn đề đó là vấn đề khó khăn nhất mà chúng phải tử cần phải suy gẫm kiêm nghiệm nhưng mà giàu cho suy gẫm cách mấy cũng không hiểu nhất bàn được nữa thành ra chúng ta phải chuẩn bị tu theo ngoại đạo tức là làm sao cho cái thức trong sáng rồi từ cái thức trong sáng thì chúng ta phải nghiền ngẫm chúng ta phải suy gẫm rồi từ đó quán xét rồi từ đó chúng ta trong một cái cái sự suy tư đến cùng tột cái sự nhức nhối tới cuối cùng thì chúng ta mới dỡ lẽ được mới nhận được Phật tánh thì bên thiền tông thường kêu có đó là ngộ ngộ tức là gặp lại thành ra lối tu của bát nhã là lối tu không pháp môn không thời gian không không gian không có tài tôi lấy một cái thí dụ thì chư phật tử thấy rằng nó cũng không phải khó mà cũng không phải dễ mà nó là một cái điều rất là đơn giản một cái điều rất là giản dị mà tôi xin thưa chữ giản dị không phải là dễ dàng nha giản dị là đối nghĩa chữ phức tạp và tôi trở lại cái vấn đề phật tánh và vấn đề tư tưởng tức là hiện tượng giới và bản thể hai cái đó là cái khó khăn nhất thì tôi lấy một cái thí dụ cho phật tử nhớ là thí dụ thì không phải là sự thật mà thí dụ phật tánh thì không thể thí dụ nhưng mình nương vào thí dụ để mà nhận được nó thí dụ như tôi lấy một cái khối đất thật lớn lớn nghĩa là lớn vô cùng tức là vô lượng vô biên nó không thể mà suy nghĩ đo lường được nó bao trùm khắp tất cả và tất cả phải từ cái đất này phát hiện ra thì đất tôi cho là niết bàn nên nhớ nào không phải là niết bàn nhưng mà tôi tạm cho niết bàn để chúng ta được ý thì hãy quên lời và thì bây giờ nó nắng ra tất cả tô cái dĩa cái ly cái muỗng cái chén cỏ cây nắng ra người ta con chó con trâu con bò con heo người ta cảnh sát tất cả đều bằng đất ai nên nhớ ha thì thành ra tất cả đều được phát hiện từ đất từ đất đó rồi bây giờ thí dụ chư phật tử là hỏi tôi bạch sư cái dĩa đâu thì tôi nói đây là cái dĩa rồi chư phật tử hỏi bạch sư đất đâu thì tôi nói đây là đất tôi cứ đưa cái này thôi chư phật tử hỏi bạch sư như vậy đất là dĩa hả sư thì tôi nói phải mà không phải bây giờ tôi hỏi cho phật tử chứ hỏi đất đâu thì tôi phải đưa cái này đất cái này làm bằng đất hỏi dĩa đâu thì tôi đưa cái này tôi nói làm cái này là dĩa như vậy tôi hỏi phật tử cái dĩa với đất là một hay là hai đạo phật nó nhức đầu cái chỗ này đó à, thì dĩa thì ở đâu cũng đây là cái hình thức là dĩa còn đất ở đâu thì đây cũng là đất như vậy dĩa đất là một hay là khác một hay là hai chúng ta trả lời sao mình phải có sự suy tư đấy rồi chúng ta sẽ thấy nếu mà chưa phật tử hỏi tôi bạch sư phật ở đâu tôi chỉ ngay cái sắc thân của mỗi người đó. đây là phật đấy rồi mấy ông bà hỏi bạch sư cái sắc thân con đây là phật hay chưa tôi nói không phải sư vừa hỏi sư phật có đâu sư chỉ ngay con mà con nói sắc thân này là phật sư nó không phải như vậy làm sao hiểu được nhưng mà chính cái đó suy gẫm cho tới cùng rồi chúng ta hiểu đất thì nó không có hình tướng mà khi có hình tướng này ta kêu là cái dĩa không? còn nếu bây giờ nói như cái cái đất là dĩa bây giờ đất còn ướt tôi bóp là tôi nắng ra cái ly thì cái ly khi mà có hình tướng là kêu đó là cái ly mà nếu còn ướt tôi bóp cái đất này lại tôi nắng ra con trâu thì con trâu bằng đất rồi còn ướt tôi bóp là tôi nắng thành ra người ta thì người ta cũng bằng đất rồi hỏi đất ở đâu thì tôi cứ chỉ ngay con con trâu bằng đất tôi nói đây là đất hỏi con trâu đâu tôi cũng chỉ con trâu đây là con trâu thì chúng ta thấy là cái dĩa này nó là dĩa với đất này là một hay là khác đó, chú phật tử phải nghiền ngẫm như vậy <laughs> rồi khi tôi lấy cái đất tôi nắng ra người ta thì hỏi người ta đâu tôi chỉ cho người ta làm đất hỏi đất đâu tôi cũng chỉ này cái đất đó là đất và đó cũng là người ta như vậy con người này dưới đất là một hay là khác đây là một vấn đề tối ưu quan trọng đấy à, tối ưu quan trọng đó mà ngoại đạo từ xưa giờ không tìm được cái chất đất mà chỉ đứng trên vấn đề hình tướng trên vấn đề hiện tượng mà tu tập trên vấn đề đó thì cái tu tập đó kêu là tu tập nhất niệm tu tập theo thần thông tu tập theo vấn đề tiến hóa à, giờ chư phật tử nói đi về cái dĩa này nè với cái đất nè đây là dĩa đây là đất vậy dĩa đất chúng ta cho là một hay là khác cái chỗ này là cái chỗ khoa học đầu hàng đấy khoa học đầu khoa học của thế kỷ 17, 18 còn thế kỷ 21 này thì cởi mở nhiều thì chấp nhận cái đường lối của đạo Phật thầy nói cho cái đường lối lý luận như vậy là lý luận ba phải à, không một thì hai không hai thì một chứ không phải vừa một mà vừa hai được nhưng mà đạo Phật vừa một mà vừa hai vừa một mà vừa ta vừa một mà vừa vô lượng đó là một cái đặc báo của đạo Phật à, chúng ta thấy ở mấy các nhà tiến sĩ nha, của khoa học bây giờ gặp cái đạo Phật lắc đầu ông Nguyễn gì ông Đỗ Văn Hai gì đó ông học tiến sĩ ở Bình Đức là người Việt á tiến sĩ bên Đức ông nói hồi xưa giờ đó từ thế kỷ thứ 16 17 đó cho là không gian cái cái cái cái mặt phẳng thì có hai chiều đường thẳng thì một chiều mặt phẳng thì hai chiều chiều ngang và chiều dọc tới hình học không gian mà chúng ta học thì có ba chiều có chiều cao nữa. rồi sau ấy ta mới tìm ra là không gian có bốn chiều nào ông dặn tôi uống gì cả thế giới rung động hết và chính là anh ta sau này mới có bom nguyên tử và càng tiến chừng nào thì bom nguyên tử chế ra từ cái không gian bốn triệu là giết chết biết bao nhiêu người à, thì thế giới thế giới không gian gì mà không gian bốn triệu thì anh ta mới đề nghị là thêm có một cái chiều thời gian nữa chính cái chiều thời gian này làm cho không gian trở thành bốn triệu nhưng mà đối đạo Phật đó thì không gian chẳng những bốn chiều mà không gian năm chiều không gian sáu chiều không gian nhiều chiều cho đến như lai là không gian vô lượng chiều khi mà nghiên cứu kinh Phật rồi nó muốn muốn muốn bể cái óc luôn muốn muốn ngổ cái đầu luôn nhưng mà đối với người Phật tử mà xem kinh Đại Thừa thì cái đó là một chuyện thường thôi cũng chẳng có gì lạ hết à, đúng là tôi dẫn sâu á nhưng mà chỉ nói giới thiệu sơ thôi để chư Phật tử biết rằng chư Bồ Tát mà khi đã nhập định đó cái thân ta ngồi ở đây ta nhập định ta có thể đi vào không gian nhiều chiều còn nếu chưa như lai nó ngồi một chỗ như vậy ta đi vào không gian lôi vô lượng chiều tức là cái quá thân ứng quá thân của họ có thể thể hiện con ờ, đất đá thể hiện con chó con trâu bò thiện tất cả cõi người trong cõi ta bà này và trong vô lượng cõi trong vô lượng pháp giới thì như vậy mới gọi là như lai là chúng ta từ đây mà tu cái thành như lai chúng ta thấy còn còn lâu lắm tới a la hán là mừng húm rồi đó a la hán thì theo đại thừa mới có một phần ba đường thôi rồi từ đó còn hai phần ba đường phải thể hiện phải phát bồ đề tâm để tùy thuận giáo hóa một chúng sanh nhiều chúng sanh và một cõi nhiều cõi một pháp giới nhiều pháp giới cho khi tới khi nào đạt tới vô lượng chúng sanh vô lượng cõi vô lượng pháp giới thì mới thành như lai được tức là quả phật tổ đấy thôi chúng ta nói sơ ra <laughs> để tự biết đầu bây giờ chúng ta trở lại nó đây ít chịu trả lời quá tập trả lời đi chứ nghe nói trả bài, bữa nay sợ có bộ ít là tôi giờ tới trả bài không <laughs> trả bài nó mới sáng tỏ mới ít có làm biến không? thì chúng ta thấy rằng cái sắc thân của mình ở đây đó thì do năm phần hôm trước tôi có giảng đó phần thứ nhất là sắc vững phần thứ nhì là thọ vững phần thứ ba là tưởng vững phần thứ tư là hành quẩn và phần thứ năm là thức nguyện bây giờ sắc quyển gồm có cái gì nè để ai trả được còn tạo quyển gồm có cái gì tôi giảng rất rành đó hôm trước giảng có bao nhiêu lập tới lập lui hoài á, à, chúng ta phải cố gắng tôi không ngờ ở đây là quá quá nhát nhát vậy tôi mới hù chút xíu là trốn nhà hết trơn rồi làm sao mà nghe pháp và pháp mà phải giảng trả lời không được thì thôi nó bạch sư tôi chưa chưa biết nói thì có vậy thôi cái gì đó nói được đó sư tôi chưa biết nói đó. tôi sanh ra mấy chục tuổi rồi tôi chưa biết nói thì cứ nói vậy thôi nó có <laughs> gì đâu vậy là nó dễ dàng vậy thôi Chứ chứ ai có bắt buộc có bắt quỳ hương hay có đánh đòn gì đó Mình biết thì nói biết mà không biết thì nói không Thì tập thì chúng ta phải tập nói Nếu mà tôi ở đây mà tôi giảng pháp mà siêu Phật tử mệt với tôi đó Tôi mà trụ đến sáng này một sáng hai ngày như trời dịch mà lan dây lan ngày chừng bảy tấm lòng mà chừng đó đưa tay lên nói liền mà kêu tắt cũng không tắt nhận nút cũng không tắt khi nói được rồi đó là không chịu tắt nói nói được là mình hăng lắm mà trước khi nói được đó là còn phải mệt lắm nghiền ngẫm tới nghiền ngẫm lui rồi tôi giảng tới giảng lui tôi giảng bài khó lắm tôi giảng cái nào hiểu được trả bài được tôi mới giảng tiếp nữa bởi vì nếu bị càng giảng càng đi sâu mà cái cạn không biết lớp một có hai không học thì tôi nhảy lên lớp bốn lớp năm là sao không được không học được cái đó không phải là tôi làm khó đâu nhưng mà theo cái cái cái cái đường lối của sư phạm là phải vậy đó giờ đó tôi có đi học với cái sư phạm mà thì cũng phải như vậy à, để bài dở mà bài mới thì phải ôn lại bài cũ bài cũ mà nắm được rồi thì bài mới mới mới là thấu đáo được bởi vì nó liên can nhau rất chặt chẽ càng giảng là phải càng đi sâu vào mà cái bên ngoài cản trở lớp 1, lớp 2 không học thì không cho mẹ sanh ra cái nhảy vào học lớp 4, lớp 5 đâu có cái vấn đề đó được không có vấn đề đó được thành ra tôi không phải làm khó nhưng mà tôi muốn cho phật tử phải có một sự nghiền ngẫm vì nó rất quan trọng cho con đường sống chết của mình mình nắm được tuy nó cái bài giảng của tôi học thuộc lòng như vậy là cái bánh vẽ nhưng mà nếu chư phật tử không có thuộc lòng khi ngồi thiền lấy cái chất liệu gì để mà nghiền ngẫm lấy chất gì để, suy tư thì không thành không thành thấm thì ban đầu phải thuộc lòng thuộc lòng nghiền ngẫm suy tư cho đến hiểu được thì bây giờ phải quên hết chừng đó mình diễn tả theo cái hiểu biết của mình như tôi bây giờ tôi giảng bài này chứ mà một vài năm sau tôi cũng giảng bài này mà khác hết trơn tôi giảng rồi tôi không biết tôi giảng cái gì nhưng mà cái ý cũng là một cái ý thôi còn cái lời giảng thì sao ờ, khi đã hiểu rồi thì quên hết thành ra nói kinh điển là lưu truyền tám dạng tư học thì không thiếu mà cũng không dư à, đến nay xem lại chừng quên hết chỉ nhớ trên đầu một chữ như rồi cuối cùng còn có một chữ như thôi như thường như vậy như như như, như chẳng động không thiên không được còn có một chữ như không thành nó có thể chữ như lai như là trở lại nó nhận lại tất cả đều là vậy tất cả hiện tượng giới là vô lượng vô biên đều trở về cái như cái một Vâng. lấy ra đất tôi nặng ra bà đó thì bà với đất là một hay là hai một phải không nếu đất với bà là một phải vậy không thì bây giờ tôi lấy cái hình tướng cái đất đó tôi nắn ra bà thấy không bây giờ tôi lấy cái đất để tôi dò trọi xuống đất cái bóp nó bể thì cái hình tướng của bà còn không đâu còn nữa nhưng mà đất còn không nó được bà ngồi xuống đi thì bà lão đây trả lời à, sao có cái nguy cơ thì bà lão lại trả lời nó đất với bà đó là một cũng như tôi hỏi dĩa đâu đây là cái dĩa hỏi đất đâu đây là đất thì theo bà nói là dĩa với đất là một thì nói vậy không phải là sai nhưng mà không được đúng lắm à, giờ nói đất dĩa là một không giờ tôi lấy cái dĩa này tôi chọi xuống gạch thì cái dĩa còn không à, cái dĩa bể rồi thì đâu có kêu là dĩa được dĩa là phải đựng đồ ăn phải đựng nước phải đựng cơm phải đựng đồ vật được bây giờ nó thành miếng sành dụng mà làm sao đựng cái gì thì không còn cái dĩa nữa nhưng mà đất còn không còn y nguyên bây giờ trong dĩa là bao nhiêu đất thì tôi đập xuống thành miếng xanh cũng bấy nhiêu không mất đi một ly nào hết trơn của cõi nguyên đó thành ra đất thì còn mà dĩa thì mất như vậy có thể nói là một được không thì làm sao nói là một được nếu mà dĩa đất là một mà thì dĩa bể dĩa mất tiêu rồi thì đất cũng phải mất theo tầng này dĩa mà rớt xuống mất rồi bể rồi không còn nữa nhưng mà đất vẫn còn một cái còn mà cái mất thì làm sao gọi là một được hiểu chuyện không à, mà nếu theo khoa học đó, nếu không một thì phải hai dĩa đất là hai mà nếu là hai thì mấy ông lấy dĩa ra khỏi đất cho tôi bây giờ đây là hai cái hai cái thì đâu có dính liền với nhau bây giờ lấy dĩa ra khỏi đất này bởi vì nó là hai cái mà thì giờ lấy cái dĩa ra khỏi đất mà làm sao lấy dĩa ra khỏi đất được à, mà nếu không lấy ra được thì nó là một mà nếu một thì cái này sanh diệt cái kia phải sanh diệt theo cái này bất sanh bất diệt thì cái kia phải bất sanh bất diệt theo mà đằng này cái dĩa thì thời gian mà sơ ý một cái thì tiêu cái dĩa không còn nhưng mà đất không có ai nói đất mất hết bây giờ nó ở trong dĩa bao nhiêu thì rớt xuống là hốt lại nó cũng vẫn bấy nhiêu nó không thêm không bớt mà dĩa đất thì không có hình tướng mà dĩa thì có hình tướng dĩa tròn dĩa vuông dĩa lớn dĩa nhỏ à, dĩa méo dĩa đủ thứ hết dĩa tốt dĩa xấu còn đất không có ai nói đất tròn đất vuông đất méo đất tốt đất xấu là tròn vuông thì thành ra cái hình tướng rồi thành ra đất không có hình tướng gì hết mà nếu nói có thì đất có vô lượng hình tướng cái câu mà trong ờ, dạng hành thiền sư thì nói có thì có tự mãi mãi mà không thì cả thế gian này cũng không à, là muốn chỉ cho cái chỗ mà Phật tìm thấy chú bé mà chỉ tay lên trời chỉ tay xuống đất là muốn nói về cái đó đấy thiên thượng thiên hạ di ngã độc tôn chỉ có cái chất đất chỉ có cái bản thể này là tối thượng hơn hết tất cả dạng vật chúng sanh và các pháp cũng từ nó mà phát hiện ra nhưng mà chúng ta coi chừng hồi xưa người ta dịch đó là chân như sanh ra lạng pháp cái câu này nó không đúng lắm không không đúng lắm thành ra bây giờ người ta sửa lại là chân như duyên khởi ra dạng pháp nghĩa là tất cả dạng pháp đều nương vào cái chân như để mà phát hiện chứ không có chân như nào sanh dạng pháp hết trơn đất không cái dĩa này đâu phải do đất sanh ra con trâu con bò con chó cái tô cái ly cũng không phải do đất sinh ra mà do tư tưởng do cái vọng tâm con người mượn nương vào đất mà tạo nhưng mà nếu không có đất là không có gì hết không có chân như không có phật tánh là không có gì hết nhưng mà đừng tưởng rằng chân như phật tánh sanh ra dạng pháp không có cái đó đâu sanh ra dạng pháp là do một niệm bất giác một cái vô minh của chúng ta mà từ đó mới phát hiện ra mới có ra thành ra thường thường người ta nói là đức chúa hay đức chí tôn sanh ra dạng vật sanh ra chúng sanh dạng vật pháp trong 7 ngày còn di thức thì nói khác di thức nó không phải đức chí tôn sanh ra con người mà chính con người sanh ra đức chí tôn bằng cái tư tưởng con người để làm cái hình đức chí tôn giống con người để mà con người nương tựa thành ra dạng pháp ở đây đó là do con người của mình tạo ra chứ không có đứng chí tôn nào hết tôi thường nói thí dụ đó, chẳng hạn như bây giờ nước tôi uống thì đối với tôi với mấy ông mấy bà nếu là nghiệp người tức là cái nhận thức là người hết giống nhau thì thấy đây là nước có thể tắm có thể uống có thể rửa tay nhưng mà đối với loài thủy tập đó tức là con cá con cua này kia đó, thì nước là nhà ở của nó còn đối với các nhà hóa học vào phòng hóa học thì nước là H2O còn nước đối với nhà điện tử đó thì nước là oxy đó là 16 điện tử âm 16 điện tử dương còn hydro đó là một điện tử âm một điện tử dương còn đối với ngạ quỷ đó thì nước là máu còn đối với cõi trời nước là lưu ly như vậy thì nước là cái gì thì chúng ta thấy là cái cái gì cũng sai hết không đúng như chân lý không đúng sự thật như vậy nước có hay không chúng ta nói nước không có là trật mà nói nước có là sai nước chỉ có với loài người thôi chứ không có với các loài khác phải nói như vậy mới đúng còn nước là oxy hydro là dưỡng khí kinh khí có hay không thì cũng không có với loài khác mà chỉ có với các nhà hóa học thôi nước là điện tử đúng không thì cũng vậy thôi nước là lưu ly đúng không thì cũng có với các cõi trời thôi nhưng mà thật tướng của nước là cái gì cái nền tảng cuối cùng của nước là gì thì chúng ta thấy là trung tâm là cái thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn chỉ có cái ngã này là cái chỗ phát sinh ra tất cả còn tất cả hình tướng kia là do cái nghiệp lực do cái nhận thức chúng ta chụp mũ lên đó như vậy là đâu có đứng đứng tạo quá nào tạo nó mà chính mình tạo nó bằng cái cái nhận thức của mình mình chụp mũ nó bằng cái hiểu biết của mình bằng cái linh hồn của mình còn thực thể của nó là một cái dùng hào quang rực rỡ phi không gian và phi thời gian tôi còn muốn giảng cái nguyên nhân của của vũ trụ nữa đây nhưng mà ở đây chắc chưa đủ điều kiện để tiếp thu mà không hiểu cái đó thì không hiểu đạo phật và dạ, không thể tu cao được không thể qua bát nhã được đó là vấn đề khó khăn nhất của đạo phật của bát nhã thành ra hai cái thế lối tu mà từ tư tưởng qua bát nhã là một cái lối tu rất là khó khăn bởi vì cái lối tu tưởng là cái lối tu tiến hóa là cái lối tu thăng hoa làm cái lối tu cải sửa thì cái này thường thường các tôn giáo khác đều biết hết mà chúng ta từ nhỏ thì gia đình đã dạy là tu là cải sửa có nhiều người nói mà đi chùa cũng vậy mà ở nhà ăn chay cũng vậy tu là làm lành tính dữ thôi chứ có gì đâu thì câu nói nào không phải sai nhưng mà đạo phật không phải dừng ở chỗ đó làm lành đến dữ thì sinh như cõi trời thôi cõi trời là cõi gì? cõi trời là cái xìu vàng xìu kim cương còn địa ngục ngạ quỷ súc sanh là xìu cái sắt xìu cây xìu xét và bỏ cái xiềng cây xiềng xét sanh tạo ra cái xiềng vàng xiềng kim cang thì chúng ta nên nhớ cũng nằm trong chữ xiềng mà thôi nằm ngay chữ xiềng mà thôi thành ra thường thường chúng ta không biết chính đức thái tử si đạt ta trong lúc tu này thấy các ngoại đạo sai lầm chỗ đó cứ bỏ cảnh giới xấu để lên cảnh giới tốt bỏ cái nghiệp ác để mà lấy cái nghiệp thiện mà các ngài quên là nghiệp thiện vẫn là nghiệp dầu nó là cái xiềng giá trị cách mấy kim cương hột xoàn hay là xiềng vàng cũng vậy cũng nằm trong chữ xiềng mà đã xiềng thì bị trói cột không thể giải thoát được không thể tự do được mà ai trói cột mình à, cái đó là một vấn đề khó khăn nhất mà chư phật tử phải hiểu ai trói cột mình đây à, thì chúng ta thấy rằng không ai trói cột mình hết chỉ có mình trói cột mình thôi chẳng hạn như bây giờ chư phật tử ở đây bây giờ buổi sáng nào đó sáng sớm mình ra mở cửa gặp cái thằng bé hay không nó chạy ngang nó thấy mình nó chỉ tay trên đầu cổ mình nó chửi mình không làm gì mới mở cửa ra gặp thằng bé là không nó thấy mình nó thù quá hồi nào nó chửi cha chửi mẹ chửi ông bà mình nó mắng giết một hơi mình ta nói từ rừng sáng sớm mình chưa gì đó là xui xẻo thì tất nhiên mình nổi sân mình giận cho trời không giận cho được nó giống như chửi tàu ngộ mà bản cha mình mà chưa làm gì nói trơn mình cũng không biết nó xa lạ mở cửa ra nó chửi mình thì nếu chưa phật tử mà đi ờ, tập thể dục sáng gặp nó bữa nay xong mà cô hay là anh bữa nay sao thấy giận quá vậy thằng bé mất dạy nó không là sáng mở cửa ra nó chửi mình như vậy có đáng thay không đúng là tôi phải vú nó vào một tay tôi đọc lấy cây đọc đầu thì chúng ta thấy như vậy có đúng hay không thì thường chúng ta thấy đúng mình vô lý vô cớ không làm gì trơn ta để chửi mình thì mình sanh là do thằng bé thằng bé làm cho mình sanh thường thường trong cuộc sống người đời như vậy đó thì tôi nói rất hợp lý tôi sanh là hợp lý nếu mà anh gặp trường hợp tôi anh còn sanh gấp ba bốn lần tôi nữa mình vô cớ không làm gì nó chửi mình rồi bữa không sanh cho được không giận cho được đúng là tôi còn ra đập nó nữa. tôi đập là đúng là phải nhưng theo đạo phật là sai à, <laughs> cái chỗ đó bây giờ thí dụ thằng bé chửi anh nhưng mà thằng bé có thể chửi người khác một bậc người ta có tu bậc thánh nhân chẳng hạn người ta không sân được không dĩ nhiên là vẫn có như thường mà nếu thằng bé nó chửi bậc thánh nhân mà người ta không sân như vậy có phải lỗi cái thằng bé không nếu lỗi thằng bé thì nó chửi anh sân chửi bậc thánh nhân người ta cũng sân như thường như vậy mới do thằng bé chửi ai người đó không sân hết thì cái lỗi tại thằng bé thằng này chửi anh thì anh sân mà chửi người khác người ta không sân như vậy cái lỗi đâu phải tại thằng bé chứ tại thằng bé người nào cũng sanh hết đó là một cái điều độc đáo mà chúng ta phải suy luận à, thành ra trong cái bài tứ diệu đế mà nguyên nhân chính của sự đau khổ của sự luân hồi sinh tử của sự đau khổ chính là do tư tưởng thành ra cuộc sống mình cứ vậy mình cứ phiền não mình cứ sân giận mình cứ đau khổ hoài mình đổ thừa tại hoàn cảnh tại những người sống chung quanh mình chẳng hạn như mình ăn chay mình đi chùa cha mẹ không cho hoặc bà vợ mà đi chùa thì ông chồng không cho thì mình buồn phiền mình nổi giận mặt mình khao có hỏi tại sao thấy bữa nay chị buồn ấy? ông bạn tôi không cho đi chùa ông bạn tôi không cho ăn chay ăn ông đổ bỏ hết ông gấp đồ mặn bỏ trong chén tôi mà coi như vậy có đáng giận không không à, <laughs> người phật tử nói vậy là chưa chưa hiểu đạo cái nguyên nhân đó không phải là nguyên nhân chính của sự đau khổ không phải là nguyên nhân chính của sự buồn phiền nhưng mà cái gì mới là cái tránh sự buồn phiền đạo phật trả lời những cái này rất là độc đáo chính cái này mới đưa mình tới giải thoát nếu mà người ta tất cả hoàn cảnh người ta mình làm mình đau khổ thì giết hết tất cả mọi người cho mình hết khổ chưa chưa đâu thành ra người ta thường nói là sắc đẹp đi tiền bạc tiền bạc là cái nguyên nhân làm cho người ta đau khổ nó ác nghiệp chi mi lắm đứa tiền mi làm nhân loại quá lo đi mi tô nước mặt đen thành trắng mi khiến nhân tình thẳng quá chi mi đạp đạp luân thường vô một số à, mi xui nhân nghĩa dẹp đôi đường mi xui thế giới đâm nhau mãi ác nghiệp chi mi lắm đứa tiền thì thường thường ta thấy vậy thì sắc đẹp tiền bạc là hai cái hại nhất nhưng mà thật sự có phải tại tiền bạc là cái cái tai hại hay không nếu tiền bạc vào tay những vị bồ tát thánh những vị a la hán thì tiền bạc càng nhiều các ngài phát bồ đề tâm càng mạnh và đi đến quả như lai như vậy nói tiền bạc là cái cái ác hại tại sao những vị bồ tát thánh người ta dùng tiền một cách là tôi không có dính mắt nhưng tôi nói vậy không có phải là mình ra ôm đồ tiền nha khi nào đắc quả la á thì tất cả không còn dính mắt đối người tu mà a la là cái gì phải diệt bao nhiêu cái sử thì chúng ta phải nắm cái bánh vẽ này cho đâu rồi thực tập cái bánh vẽ này thì chúng ta thấy trong kinh nói là một vị lãng mà bắt đầu từ tu tập cho tới đắc quả lãng nếu mà có người hướng dẫn đúng cách này không một a tăng kỳ kiếp một a tăng kỳ kiếp đối với cõi người chúng ta rồi một kiếp đó là 16 triệu 800 ngàn năm à, một kiếp á 16 triệu 8 ngàn năm 16 triệu 800 ngàn năm nhân cho một ngàn lần là một tiểu kiếp một tiểu kiếp nhân một ngàn lần là một trung kiếp một trung kiếp nhân một ngàn lần đó là một đại kiếp tức là a tăng kỳ đấy phải tu một a tăng kỳ như vậy nghe đừng có sợ ha <laughs> nói vậy nói thôi con rút lui con không tu không tu nữa đâu nhưng mà chúng ta nên nhớ cái thời gian đó là dây thun thời gian là dây thun ví dụ một ngày của chúng ta ở đây ha con mũi đó thì theo khoa học ở trong kinh cũng nói nó sống có 7 ngày thôi thì 7 ngày của mình đó con mũi nó thấy là chục năm đấy còn bây giờ chúng ta dưới này thí dụ một ngày đó thì ở trên cõi trời dục giới đó có mấy tiếng đồng hồ còn một ngày của chúng ta có cõi trời sắc giới đó có mấy phút à, còn ở đây một ngày chúng ta đối với cõi trời vô sắc có mấy giây thành ra chúng ta thấy mỗi cái cõi là do cái cái cái cái cái, cái nhận thức của mỗi người chuyển biến nó khác nhau mà cái cõi chậm ma nó có khác thành ra chúng ta thấy như từ thức lạc non tiên không? ông đi qua đó lạc đi đó có mấy ngày về xuống đây đó là mười mấy hai chục năm mấy ông già mấy người đồng tuổi ông chết mất hết là chính ông tịnh khoan trong cái cái, cái quyển mà đường về cõi phật đường về cực tây phương cực lạc đó ông đi qua đó đó đức quan âm dẫn ông qua bển dường như có một ngày hay nửa ngày đó. ông về đây đó là năm năm sáu tháng mấy ngày một cõi một ngày ở trên bên xứ cực lạc bằng ở đây năm sáu năm thì chúng ta biết là cái cảnh giới ngài đó thì cái đó chúng ta không thể nói được à, thì tôi đi hơi quá xa là chúng ta trở lại nói riết cho thử không nắm được à, bữa nay là tôi muốn phân tích giữa cái thế giới của tư tưởng cái lối tu của tư tưởng và cái lối tu của bát nhã hai cái khác nhau làm sao hai cái khác nhau làm sao mà đức phật lấy rất là quan trọng thành ra trong kinh pháp cứu có một câu như thế này là hơn thống lãnh cõi đất hơn được sanh cõi trời hơn chủ trì võ trụ quả dự lưu tối thánh quả dự lưu tức là quả thánh thứ nhất đấy hơn thống lãnh cõi đất tức là hơn làm vua cõi đất thống lãnh nắm hết tất cả cõi đất này hơn được sanh cõi trời là sanh về cõi trời dục giới sắc giới vô sắc vượt hơn nữa hơn chủ trì võ trụ làm chủ luôn tam giới dục giới sắc giới vô sắc giới mình nắm hết quả dự lưu tối tới không bằng một phần ngàn một phần tỷ của quả dự lưu thành nó quả dự lưu là cái quả nhập lưu là cái quả quan trọng nhất đối với người tu mà bên thiền tông thường kêu là gen hay là ngộ ngộ tức là nhận trở về cái bản thể thì bây giờ tôi trở lại trở lại cái dĩa với cái đất này à, thì chúng ta thấy tất cả hiện tượng giới mà chúng ta tu tập bây giờ đó là cái gì á hình tướng của cái á bây giờ cái dĩa này tôi không ham muốn nữa tôi muốn muốn biến nó thành cái cây thì nếu đất còn ướt tôi có thể bóp đi tôi nắng thành cái cây và cái cây tôi không thích nữa thì tôi bóp bỏ cây tôi nắng thành cái con tôm và nếu con tôm tôi không thích nữa tôi bóp bỏ tôi nắng thành con chó rồi tôi bóp bỏ tôi nắng thành con trâu tôi bóp bỏ tôi nắng thành người ta thì cái này phải có thầy có pháp môn có người chỉ có thời gian có không gian rồi bây giờ tôi đưa cái này lên mấy ông mấy bà hỏi bạch sư đất ở đâu tôi nói đây là đất hỏi dĩa đâu tôi nói đây là dĩa nó mà nói bạch sư bây giờ con chỉ thấy dĩa thôi chứ con không thấy đất thế là cái dĩa mà sư nói đất con đâu thấy đất con nói là cái dĩa mà sư bóp lại sư nắng thành con trâu nắng người ta thì con chỉ thấy người ta chứ con không thấy cái đất bây giờ sư làm sao cho con thấy được cái đất sư dùng pháp môn nào sư làm thầy sư chỉ con lần lần từ từ lai rai để con nhận được chất đất thì mấy ông bà thấy có pháp môn có từ từ có lai rai có làm thế nào để mà thấy được chất đất trong đĩa này hay không thì chúng ta thấy cái chữ làm sao ở đây là nếu làm sao thì tôi có thể biến cái cái dĩa này thành ra cái tô cái chén thành ra con chó con trâu con tôm cây cỏ thì được còn làm sao để nhận lại chất đất trong dĩa này thì chúng ta phải học hơn hả không có làm sao không có pháp luôn, không có bậc đạo sư nào có thể làm sao cho chúng ta thấy được cái đó lại phải một cái sự tu tập một cái sự nhận lại mấy ông ấy bà thấy được đất ở ngay đây thấy ngay bây giờ là tại đây chứ không có thời gian không có không gian không có ngày mai hay không có 5 phút hay một sát na nữa thấy không có vấn đề đó giờ nói bây giờ con không thấy đất ở trong cái dĩa này con chỉ thấy đó là dĩa thôi thì phải chịu thôi thì bây giờ phải tu tập mà tu tập như thế nào thì chúng ta thấy tu tập chỉ là cái phương tiện làm cho cái thức trong sáng rồi chúng ta phải qua cái sự quán xét, mà cái thức chừng nào mới trong sáng thì theo trong kinh nó cái thức đạt cái trạng thái nhị thiền thì từ đó trở lên mới gọi là trong sáng nhị thiền là sao tôi xin thưa cái cách tu hôm trước đó thì thường thường ở đây có nhiều pháp môn pháp môn tứ niệm xứ nè pháp môn thiền tông nè pháp môn mật tông tôi thì nhất niệm như hôm trước tôi nói là niệm phật đếm từ một tới một thì giai đoạn này giàu có thiện trí thức giúp đỡ cũng không nhận được chất đất không nhận được phật tánh trong tất cả mọi sự vật đâu phải qua giai đoạn thứ hai là niệm phật khỏi đế tới giai đoạn này đó thì chúng ta thấy là cũng chưa đủ điều kiện để nhận lại phật tánh vì cái này lúc còn tranh giành giữa tạp niệm và nhất niệm khi mà mình đang niệm Phật Nam Mô Di Đà Phật một Nam Mô Di Đà Phật hai nghĩ ngày mai đi đám dỗ thì tạp nghiệp rồi đấy bây giờ phải không đến ba mà trở lại một lại mà nếu tạo niệm là cái tâm tán loạn còn nhất niệm là cái tâm tập trung vào đối tượng thì nhất niệm là mới sáng à, tất cả đều do tư tưởng hết mà tư tưởng tán loạn và tư tưởng tập trung còn cái bát nhã là không có tư tưởng không có tư tưởng sống mà sống không có tư tưởng mà sống không có tư tưởng làm sao sống chứ không có tư tưởng sống mới là thoải mái nhất sống mới là giải thoát nhất vì tư tưởng nào cũng trói cột chính tư tưởng là cái xiềng tư tưởng thiện là cái xiềng vàng tư tưởng ác là cái xiềng pháp tư tưởng tán loạn là cái tâm tùm lum nói tùm lum thì mình có nghiệp muốn kéo mình đi đâu mình kéo tư tưởng chính là nghiệp cái sức mạnh của tư tưởng chưa là nghiệp tức là ý chí mà tôi nói là hành quẩn đấy thành ra khi mà tư tưởng nó tán loạn thì cái tán loạn tức là nó nghĩ tùm lum thì trong lúc mình chết cái cần tự nghiệp phải nghĩ cái gì là nó đầu thai vào cái đó nhưng mà làm chủ lấy cái cái cái cái nghiệp của mình tức là gần chết mình vẫn tập trung được nhờ nhất niệm mình muốn đi về cõi trời sắc giới nhị thiền thì mình tập trung vào cái định lực nhị thiền mình sẽ sanh về cõi đó vậy là không ai không ai tới cột mình hết nhưng mà vẫn bị cái đầu thai này trói cột vẫn bị cái xiềng vàng trói cột còn xiềng sắt xiềng cây này kia đó là cái tư tưởng nó tạp niệm tùm lum mình không làm chủ nó được thành ra lúc chết cái tư tưởng nào khởi lên lúc chót cái cái cái hơi thở cuối cùng thì người đó phải theo cái nghiệp đó mà kéo đi như vậy là chúng ta đầu hàng trước cái nghiệp cho cái nghiệp cái tư tưởng mình muốn kéo đi đâu thì kéo mà tư tưởng tạp niệm thì thường thường địa ngục ngạ quỷ súc sanh atula còn tư tưởng nhất niệm là tập trung vào mỗi đối tượng thì mình làm chủ lấy cái nghiệp lực mình điều khiển nó được nhưng mà điều khiển nghiệp thì vẫn còn kẹt vào nghiệp thôi thì nghiệp thiện vẫn là nghiệp nghiệp ác vẫn là là nghiệp mà nghiệp ác thì sanh ra cảnh giới xấu với cái thân thể tối mù đuôi què câm điếc còn với cái tư tưởng thiện thì tạo cái cảnh giới mình muốn vào đó và mình tạo cảnh giới mình tăng rất là lành sáng suốt vào một gia đình có hạnh phúc một quốc độ tốt lành nhưng mà quốc độ tốt lành căn đẹp vẫn là trói cột thôi vẫn là trói cột thôi thành ra từ sau khi mà đức phật mà ngài ở làm thái tử ngài hưởng cái thuốc khoái lạc thì ngài thấy cái khoái lạc này chỉ đưa đến bốn đường ác đưa đến sự đau khổ rồi khao là ngài đi tìm cái con đường giải thoát thì gặp quốc đầu lâm phất chỉ cái tứ thiền tứ thiền cơ gián hồi nãy đó nghe là niệm phật đến từ một đến mười rồi niệm phật khỏi đến thì cái này phải dằn co giữa cái tạp niệm và cái nhất niệm tới giai đoạn thứ ba là khỏi niệm phật nữa mà vẫn có tiếng niệm phật thì giai đoạn này nó mới là cái định lực mạnh đấy bây giờ cái tâm ở đâu thì câu niệm Phật đó câu niệm Phật đâu thì tâm đó bây giờ muốn cho nó nghĩ tùm lum tán loạn cũng không bao giờ tán loạn được con trâu và người chăn trâu sống tích lấy nhau rồi tới giai đoạn thứ tư là chìm đắm trong trạng thái đó thì cái này hơi cao đấy tôi giảng luôn hôm trước này tôi giảng tới giai đoạn thứ ba thôi chứ nó còn thứ tư thứ năm nữa thì giai đoạn này lúc bây giờ chúng ta nên nhớ là khi mình niệm Phật được nhất niệm đó ban đầu đó thì mình ngồi xuống là cái tâm mình nghĩ tùm lum mà nghĩ tùm lum thì cái thân ở đây là cái tâm ở chỗ khác chẳng hạn như bây giờ tôi ngồi nói pháp tôi ngồi tại đây nhưng mà tôi nhớ tới quý sư ở tịnh xá như thế là cái tâm tôi là ở tịnh xá cái tâm này nó nằm trên không gian như cái làn sóng vậy nó sẽ phát hiện ngay ở tịnh xá nhưng mà cái thân tôi ở đây thành ra thân với tâm tôi là hai thì đạo phật kêu đó là tạp niệm tạp niệm à, tôi giảng thật rõ này, nhưng tôi nó nhớ nếu mà tôi ngồi đây mà tôi nhớ tới tịnh xá thì cái tâm tôi dở tịnh xá nhưng phật tử có thể nói chuyện tôi mà tôi không nghe không biết nữa thì tôi cứ để ý bên đó thôi bây giờ biết tịnh xá có phật tử nào vô quý sư có sư nào về không á hồi nãy mình đi không biết có đóng cửa cốc không thì hồi chết rồi phật tử là ở bạch sư bạch cái gì tôi cũng có nghe vậy tôi cứ tâm ở đó hoặc là tôi nghe phân nửa nếu mà tôi ấy là tôi nghĩ ở bệnh phân nửa thì cái này đạo phật kêu là tập niệm thành ra khi tôi ngồi đây thì cái tâm tôi phải ở đây bao nhiêu phật tử đây tôi phải nắm tôi đang nói gì tôi phải biết thì như vậy gọi là nhất niệm đấy thành ra niệm phật mà mình nhớ tới câu niệm phật mình nhớ tới phật thích ca mà nếu niệm phật mình nhớ tới con mình ở nhà không biết hồi nãy mình đi mình không có dặn mấy đứa nhà không biết có cho nó ăn không thì bây giờ cái tâm ở đó tôi hỏi nãy giờ sư giảng cho bà nghe không không nãy giờ tôi lo con tôi không à thì chúng ta thấy rằng cái này kêu là tạp niệm thì trạng thái này nó là mà cái tâm lúc đó mình chết nha thì tất nhiên mình không dẫn sanh về cõi Phật mà dẫn sanh về con đây cái linh hồn là cái chánh hãy tôi như tôi giảng cái sắc thân là cái tay sai của linh hồn là cái máy của cái cái nhận thức nhận thức mới là chánh à, chư Phật tử phải nhớ cho đó nắm cho vững ha là mình có thể tu tập nó có nhiều người à, niệm Phật cứ là hỏi niệm bằng cái gì mà sư con niệm Phật bằng miệng thì không nói gì không phải là sai có thể tôi không có miệng tôi niệm được hay không thì vẫn niệm được như thường nhưng mà nếu không có tâm không có linh hồn niệm phật được hay không không chúng ta phải hiểu như vậy tôi bây giờ tôi niệm thầm như tôi ngồi đây tôi giảng pháp mà hãy tôi nhớ tới câu niệm phật là câu niệm phật hiện trong trong đầu óc tôi tôi đâu có cần cái miệng niệm phật cái miệng tôi vẫn nói mà tôi nhớ lại thì câu niệm phật nó vẫn phát hiện thành ra chư phật tử phải nhớ niệm phật là niệm tâm tâm niệm phật thành ra khi mình niệm phật mình phải tập trung vào đó đừng có để nó chạy tán loạn đừng để nó chạy tán loạn thành ra giai đoạn thứ nhất thứ nhì là cái tâm nó chạy tán loạn cũng như tôi nói là cũng như mình dầm cầm cái dầm con trâu đếm niệm phật đếm từ 1 tới 10 tức là cái câu niệm phật này kéo cái tâm trở về với cái thân cái tâm trở về với cái thân nhưng mà rồi cái cái tâm quan này nó quan quen thỉnh thoảng nó còn nghĩ cái chuyện khác thì mình phải dùng câu niệm Phật đến từ một tới mười kéo nó trở về nữa rồi giai đoạn thứ hai thấy nó thường thuộc rồi thì thấy cái dàn cái dàn tức là cái dây sỏi vô mũi nó đó nhưng mà phải theo dõi thì bây giờ con trâu với cái cái cái tâm mình với cái xác thân nó ở một chỗ rồi thì bây giờ ở chỗ mà cần đếm được một tới mười chí chỉ cần con niệm phật kéo về thôi nhưng mà thỉnh thoảng nó còn chạy đi qua thì phải dùng cái câu đếm từ một tới mười kéo trở về mà tới giai đoạn thứ ba rồi đó thì thôi giờ khỏi cần nó không trâu tức là mình khỏi để ý tập trung nữa à, ngồi xuống mình phải ráng niệm phật tưởng tượng mình đang niệm phật thì có có câu niệm phật bây giờ mà khỏi cần tưởng tượng khỏi cần nhớ ngồi xuống là mình nghe trên không gian có tiếng niệm phật và cái tâm mình với cái tiếng niệm phật nó chính liền với nhau đó thì bây giờ cái cái câu niệm phật nè cái tâm nè và cái sắc thân là ba cái nhất như dường như là nhập một dường như là một còn hồi nãy thì cái thân ở đây mà cái tâm ở chỗ khác thì câu niệm phật mới kéo về bây giờ câu niệm phật khỏi cần kéo tự nhiên ở đây niệm phật thì cái tâm ở đây cái thân ở đây và câu niệm phật ở đây bây giờ không cần niệm nữa mà tự nhiên cái tiếng niệm phật nó phát ra từ cái tâm vì nó chủng tử nó vào nó thường thuộc rồi à, rồi tới giai đoạn thứ tư là mình chìm đắm trong trạng thái đó bây giờ khi được định như vậy rồi thì cái cảm giác nó phát hiện giai, giai đoạn thứ ba đó, thì cảm giác phát hiện tức là cảm giác mình mình thì ở đây bắt đầu có bốn trạng thái một là cái tâm của mình tức là cái tư tưởng đấy nó kéo cái cái cái cái cái câu niệm phật nó kéo cái tâm là hai trở về với sắc thân là ba rồi bây giờ ngay cái sắc thân có một cảm giác hỉ nổi lên hỉ thì ta kêu là mừng tới giai đoạn thứ tư là chìm đắm trong trạng thái đó thì bây giờ chúng ta thấy rằng cái sắc thân dường như biến mất nó sung sướng quá rồi làm mất cái sắc thân chỉ còn có cái câu niệm phật cái tâm không? và cái cảm giác hỉ, còn cái sắc thân thì bị chìm đắm mất còn có ba cái thôi thì ở đây đức phật có có ví dụ tôi ví dụ thì mấy ông bà hiểu à còn không ví dụ không hiểu trạng thái ba trạng thái tư này đâu à, trạng thái ba là khỏi niệm phật nữa trạng thái tư là chìm đắm trong trạng thái niệm phật hai cái trạng thái này khác nhau làm sao thì ở đây trong kinh có thí dụ thí dụ như mấy ông bà ở nhà đi đến tỉnh xá đây thì ở xa quá đi trời chưa nắng nữa mệt đổ mồ hôi vô nó bạch sư cô sư cô có nước thì con uống không nếu sư cô nếu nói không có thì tiêu mình tiêu hiểu rồi đó sư cô nói có có nước dừa mà có nước đá nữa có laxi nữa thì mà nghe mình mừng mừng nhưng mà có uống đâu có <laughs> uống nhưng mà mừng cái này kêu là hỷ nghĩa là đó giờ niệm phật khổ sở sức bây giờ khỏi cần niệm mà tự nhiên trên linh hồn mình có tiếng niệm thì tới khi mình mừng bây giờ sư cô mới kêu phật tử à, đem ờ, nước dừa mà có lá xê ờ, tủ lạnh nó đem ra cho mấy bà mấy cô uống đi Ờ giờ tôi cái ly nước vô mình uống vô mà trời đang nắng nực đã khát nước uống vô nó mát cả ruột ra Mình quên luôn cái sắc thân của mình Thì trạng thái này kêu là chìm đắm trong trạng thái nghĩ là Hồi nãy là mình thôi chứ chưa uống Bây giờ uống thật sự rồi nó mê ly Làm như uống vô rồi bà sư, bà sư cô sao con thấy mát mẻ mà con quên mất cái thân của con luôn Con chỉ còn có một trạng thái là là là cảm giác cảm giác lạc thọ hay già cái ly nước dừa thế thôi còn cái sắc thân con lúc bây giờ nó bay bổng đâu mất tiêu chúng ta thường có trạng thái đó đấy thì trạng thái này là trạng thái của tâm thiền của lạc thọ sắc thân còn đó nhưng bây giờ mình chưa là mê ly đó ô mê ly đó là chìm đắm trong đó rồi thì cái sắc thân dường như mình không nhớ được tới nó thì trạng thái này cao hơn trạng thái thứ ba nhớ hay không thì chúng ta thấy trong kinh thân vậy thì rất sáng tỏ rồi cái thứ nhất thứ nhì cũng vậy cái thứ nhất là cầm giàm cái thứ nhì là thấy giàm thì cũng sáng tỏ rồi cũng là như cũng là nhất niệm hết nhưng nhất niệm này là nhất niệm giữa tập niệm còn trạng thái thứ ba thứ tư này là nhất niệm nhưng mà tích niệm yếu và nhất niệm mạnh nhất niệm yếu và nhất niệm mạnh hồi đó giờ cái tranh đấu giữa cái tạp niệm con trâu quan này và bây giờ mình không cần coi nó nữa mình đi đâu là nó theo đó thì tất nhiên mình được dạy rồi mình có một cảm cảm thấy mình mình nhưng mà mới biết con trâu nó hết quan rồi nhưng khi mình chìm nắm trạng thái đó mình trâu là một thì lúc bây giờ cái xác thân mình quên mất thì có đó kêu là vui vui là lạ trạng thái nó quan hệ hơn không? chưa phải tự thấy đó, thì lúc đó là Đức Phật chúng tôi theo cái đó này mà ngày làm có sáu bảy bữa Ngài đi luôn tới cái thứ năm một cái thứ năm đó là nó khỏi trạng thái đó nó khỏi trạng thái làm sao là lúc bấy giờ mới ngồi tỉnh lại ngưng lại tất cả những cảm giác thì thấy rằng cái xác thân là duyên khởi do nhiều cái kết hợp lại cái cảm giác cũng do nhiều cái kết hợp lại cái tư tưởng cũng do nhiều cái tâm là cũng do nhiều cái kết hợp lại còn cái câu niệm phật cũng là do nhiều cái kết hợp lại không cái nào là có thật hết tất cả đều là duyên khởi không có cái gì độc lập thành đó ở cái tâm trạng thái bất lạc bất khổ thọ không vui mà cũng không buồn thì trạng thái này là trạng thái cao nhất nó giống như niết bàn nó giống như niết bàn thành ra ngoại đạo lúc bấy giờ ông bước đầu long phật mới cho đức phật đây là trạng thái cao nhất rồi ông con nên nhớ đây là trạng thái niết bàn cao nhất mà ta đã tìm hết mấy chục năm nay ta đã già rồi ta đã tìm lắm trong đại tế thứ kỳ này mấy chục năm ông mới tìm được mà đức phật làm có bảy bữa thôi đức phật nói cái bất lạc bất khổ thọ này là một trạng thái cá hình của lạc thọ Đức Phật giáo nói như vậy nhưng mà tôi chưa tìm thấy cái lạc thọ thật sự à, cái cái cái cái tuyệt đối mà đây là cái lạc thọ trá hình khi mình đè nén tới cùng rồi đó mình thấy mình không còn đau nữa à, không không còn vui nữa hay là khi mà ông bà đau quá xá đau đau tức cùng cột rồi mình không còn cảm giác đau nữa nhưng mà cái cảm giác đau này là cảm giác đau tối tột cùng thành ra chúng ta thấy đây chỉ là một sự thay đổi một sự trá hình của một cảm giác đau đớn thôi nhưng một cảm giác lạc thọ duy tế thôi mà thường thường tứ thiền kêu là bất lạc bất khổ thọ nếu tôi giảng sâu nữa mấy ông bà biết không cũng <laughs> giảng cho rõ hơn nữa nhưng mà không kéo thì thành trở thành rối lắm hơn nhưng mà nếu có học giáo lý thì tôi giảng nó nóng thì nó rõ hơn vì vấn đề mà tứ thiền này chúng ta thấy là khó khăn đấy Nghe không? thành ra ở đây đó thì chúng ta thấy trong kinh đó thì thường thường có năm kiền cái năm cái trói cột kiền nó là liên tục cái là che đậy che đậy một cách triền miên liên tục cái tâm của chúng ta không cho chúng ta được sáng suốt thì năm cái truyền cái nó nếu người nào có sức gia học á còn mấy ông bà đây không biết sao nghe không hay là thôi cứ nghe không hay là thôi nghe là coi hiểu mà không không hiểu thì hỏi không Ừ, chút nữa trả bài hả không nói trả bài muốn rút mà nghe thì quái lắm thì tôi ngồi tôi nói không bà nghe nghe nó mùi mẫn à. có người nghe rồi cái là gật đầu á nghe sư nói hay con mất ngủ mấy tháng trời vô đây nghe là con nghe sư tiếp pháp con ngủ khỏe quá <laughs> lại gật đầu khen hay hoài tôi ở tỉnh xá cũng vậy có nhiều có một hai người vô ngồi nghe pháp là gục đã rồi chỉ con số là nghe được còn có hai ba người thì cũng dùng cái căn cơ mỗi người mà cái đó phải hy sinh thôi chứ không lẽ một cái trường học một cái lớp học mà năm chục học sinh mà mình đổ hết thì không có vấn đề đức phật cũng phải chịu đó độ 2 phần ba là hay rồi còn một phần ba phải hy sinh thôi thôi giờ chúng ta trở lại nhá năm truyền cái là mấy ông bà thường bị đó thứ nhất đó là hôn trầm hôn trầm tức là mê mang ngũ gục không còn biết nữa Đấy không? thứ nhất là hôn trầm thứ hai là nghi ngờ nghi ngờ không không biết cái nào là thiện cái nào là ác phân biệt không được Đấy không? cái thứ ba đó là phóng vật hay là phóng tâm cái thứ ba là sân cái thứ tư là phấn vật và cái thứ năm đó là tham dục tôi nói lại ai có học ở trong ờ, pháp di tế của bên Nam Tông bắt đầu đều đều có hết trong chân lý của sư trưởng cũng có ha, ba, ba pháp di tế đó pháp học ờ, một hai ba đấy thì cái thứ nhất đó là hôn trầm hay là ngũ dục cái thứ nhì là nghi não nghi ngờ cái thứ ba là sanh cái thứ tư là phóng vật hay phóng tâm tạo cử đấy cái thứ năm đó là tham dục thì chúng ta thấy trong cái năm cái tứ thiền năm phần này đó cũng trừ năm cái kia cái thứ nhất là tầm đó, là cái tâm nó phóng đi mình kéo trở về thì trừ đi hôn trầm ai không ngủ gục thì đến cái này là hết gục ví dụ người, người ngồi thiền ngồi chút xíu nó gục à thành ra bây giờ muốn đừng gục mình niệm nam mô phật một nam mô phật hai nam mô phật ba nó gục một cái là mình quên mất hồi nãy không tới đâu phải trở lại một lại nếu mình đếm được từ một tới mười mà không có gì xen tạp thì không bao giờ gục được thành ra cái này nó trừ đi mà nó nhớ cái trừ đi đó không phải là chiếu kiến trừ đây là đè nó xuống lấy đá dằn cỏ pháp môn của ngoại đạo đa số lấy đá dằn cỏ tức là một pháp đối chứng trị bệnh bệnh ở đâu thì trị ngay đó chứ cái dốt không có nắm được bây giờ chúng ta cũng vậy khoa học bây giờ là đối chứng trị bệnh ví dụ tôi bệnh gì thì nếu bệnh nói quá thì mổ lấy đi một vẻ mà trị bên ngoài thôi bên trong không trị thì cái ung cái bệnh bên trong nó vẫn ung đó như thường nó không có hết được không hết được cái ung thư bây giờ đó khoa học trị là trị theo đối chứng trị bệnh là chỉ cầm chừng nó cho kéo dài cái tuổi thọ thôi chứ không có giúp không có giúp được chưa có tìm được cái cái thuốc cách nào để giúp được nó à, thành ra đây là cái thứ nhất đó là hôn trầm vừa thiền hai ngũ gục thì làm sao mình đếm từ một tới mười mà mới đếm nam mô phật bốn nam mô phật năm mà nó gục một cái rồi thì không biết nó đi tới số mấy rồi thì phải thở lại số một làm tới làm lui cái cái gục nó mất thành ra trừ hôn trầm thành ra truyền cái là những cái là che đậy truyền là liên tục truyền miên truyền miên che đậy cái chân tâm còn ở đây thì cái truyền miên che đậy cái nhất niệm cái tập niệm nó che đậy cái nhất niệm cái thứ hai nữa đó là nghi nghi là tức là tâm thức mình không sáng mình không nhận được cái nào là là là phải cái nào là quấy cái nào là tiến hóa cái nào là xa đọa nay đúng là tôi còn phải định nghĩa chữ ờ, chữ phải với chữ ờ, chữ vấy nữa chữ tốt với chữ xấu không? thì kêu thiện ác đó cái thiện ác chưa chắc ông bà hiểu được hai danh từ thiện ác đó tôi thấy ngoài đời thường thường định nghĩa cái thiện ác sai lầm chỉ có đạo Phật trong duy thức là định nghĩa mới đúng đắn thôi nhưng mà thôi thời giờ không có nói hồi chạy mấy ông ấy bà cái tâm tán loạn bây giờ chúng ta trở lại thì cái thứ hai đó là nghi là chúng ta không không biết được cái nào là thiện cái nào là ác mà muốn như vậy thì chúng ta phải qua giai đoạn thứ hai là niệm phật khỏi đếm thì lúc bấy giờ cái tâm tương đối tỉnh rồi đấy nghĩa là cái tâm nó không chạy chỗ khác nữa thì tất nhiên mình hơi sáng suốt mình phân biệt cái nào là thiện cái nào là ác dễ dàng thành ra giai đoạn thứ hai là niệm phật khỏi đếm trừ được cái cái nghi ngờ cái nghi nào rồi tới giai đoạn thứ ba là nổi sân khi mấy ông mấy bà chìm đắm trong trạng thái là khỏi niệm Phật nữa Ngồi xuống là khỏi niệm Phật nữa thì mình cảm thấy có một cái sự mừng Mà hãy mừng thì cái sân nó phải mất Thành là khi ở ngoài mà mình, mình nổi sân một cái mình nhập vào nhị thiền hay là tam thiền nếu mình kể ba phần thì cái sân nó chấm dứt ngay mình lấy cái hỷ là mình đè cái sân xuống thành là cái pháp môn này nó hay gì pháp môn đối trị nhưng nên nhớ ha đối trị vừa phải thôi mà hãy quá tải thì nó nổ đấy à, cái xe mà chở vừa phải thôi mà nó quá tải thì cái xe nó sẽ sụn đấy à, cái bánh nó sẽ tiêu đấy thành nó pháp môn đối trị thì nó hay nhưng mà nhất thời thôi nhất thời thôi rồi thành ra cái thứ ba này khi mình tới trạng thái thứ ba là khỏi niệm phật nữa thì cái hỷ nó phát sinh mà cái hỷ thì nó tương đối nó nó hay nhất là nó trừ cái cái sân rồi cái thứ tư đó là phóng vật phóng vật là cái là sao là cái tâm nó còn thỉnh thoảng nó còn muốn khởi lên nó còn muốn muốn tập niệm nó còn trạo cử nó chưa có yên được lắm thì cái thứ tư là chìm đắm trong trạng thái niệm phật là cái cái thân dường như mất mà cái thân dường như mất thì làm sao mình còn khởi lên cái gì được nữa nó chìm đắm là cái thái nó như nhất như nó nhập một trong đó thành ra trạng thái thứ ba lạc là trạng thái chìm đắm trong trạng thái niệm phật thì chìm đắm như vậy thì tất nhiên là cái phóng tâm nó không còn nữa nhưng mà cái thứ năm mới là quan trọng cái thứ năm là bất lạc bất khổ thọ tức là không còn chìm đắm nữa không chìm đắm trong sát thân không chìm đắm trong tiếng niệm phật không chìm đắm trong cảm giác lạc thọ nữa thì như vậy gọi là bất lạc bất khổ là không vui mà cũng không khổ thì trạng thái nào mới dứt được tham dục mới dứt được tham dục thành ở đây tôi nói thêm một cái nữa <laughs> người phật tử nào có tu để ý nếu mà không nắm được cái này là không có bát nhã được đấy không phải dễ đâu bát nhã là gì bát nhã là thấy rõ hết tất cả những cái diễn biến của cái tâm tâm thức của mình cái tâm lý của mình thấy mà không cải sửa mà chính không cải sửa mới thấy rõ nhất còn nếu cải sửa là chúng ta bị mê, mê mờ chúng ta bị mê mờ thành ra chúng ta muốn nhìn một người nào đó chúng ta nhìn mà đừng có cải sửa đừng có phê phán đừng có chỉ trích đừng có bình luận người đó thì cái nhìn chúng ta sẽ đi thẳng vào cái con người đó thì con người đó nghĩ cái gì là chúng ta biết được cái suy nghĩ người đó thì mới biết thực tế của người đó còn nếu chúng ta thấy có mình nhìn mình phê phán và có con người để cho mình phê phán thì không bao giờ thấy đúng sự thật được thì ở đây là do cái pháp đối trị mà nó có như vậy theo làm ra cái thứ năm này đó là chúng ta thấy là trạng thái bất lạc bất khổ thọ là thấy được các pháp là do duyên khởi là do những cái điều kiện mà tạo thành nó ở trong khoa học kêu là điều kiện mà ở đây kêu là nhân quả mà có thì ở đây chưa phật tử thấy rằng như vậy đó mà mới sinh vào cõi trời sắc giới thôi bởi vì pháp môn đây là một pháp môn lấy đá dằn cỏ mà khi lấy đá vàng cỏ thì nó cái thức nó trong sáng cũng giống như bát nhã vậy thành đó đây đó thì chúng ta thấy là một quả thánh nhập lưu đó thì sẽ sanh về cõi trời dục giới bởi lại quả thánh nhất giảng lai nó sanh về cõi trời cõi cõi trời dục giới một lần quả thánh thứ ba nó mới sanh về cõi trời sắc giới thôi thì trong kinh ví dụ rất hay mà chúng ta thấy là bây giờ người ta tu đã lạc vào cái cõi thứ thiền này rất nhiều thì đức phật ví dụ cũng như hai ly nước một cái ly nước có cạn cáo và một cái ly nước lấm trong hết cạn cáo thì ly nước lấm trong này là bát nhã còn ly nước có cạn cáo là tư tưởng nhưng mà khi để hai ly nước yên lặng đó thì chúng ta không phân biệt được ly nào mà mà là cạn cáo ly nào trong sạch nó trong như nhau khi mà cái ly nước cạn cáo nó lắng xuống dưới rồi đó thì chúng ta thấy là ly nước trong đó với ly nước cặn cáo hai ly nước trong như nhau cũng trong gieo tôi cũng tin mấy bà về lấy hai cái ly một cái ly có cặn cáo mà để yên lặng nó lóng trong một con ly mà lọc hết cặn cáo để nó lóng thì hai ly nước này nếu mà chúng ta không có nhìn xuống đáy chúng ta không phân biệt là ly nước nào có cặn hay không cặn nhưng mà khi đụng chuyện đó thì biết liền đụng chuyện là khi lắc hai ly nước đó thì ly nước có cặn cáo nó sẽ đục ngầu không còn thấy cái gì nữa đục ngầu còn ly nước bát nhã ly nước trong đó thì lắc hoài lắc nó vẫn trong để xuống lắc cách mấy thì nó vẫn trong nó vẫn trong suốt tới đáy còn ly nước kia mà nếu để yên lặng chúng ta dòm xuống dưới đáy được mà khi lắc rồi không thấy đáy nữa thì đức phật nói cái ly nước mà có cảnh cáo này đó là do đèn nén mạnh lóng trong mỗi khi đụng chuyện đó thì nó trở lại thành ra mới kêu là lãnh quẩn thành đó ông bước đầu lâm phất ông a la la ông tu tới khỏi trời phi tưởng phi phi tưởng tức là cõi trời cao nhất trong vấn đề luân hồi sinh tử tiến hóa tới tột bực rồi đó nhưng mà cũng không phải là thánh khi mà ông ngồi thiền thanh tịnh ông nghe con cá mà nó ăn móng đó. chúng ta ăn móng ta biết mà ăn cái bọt nước đó. thì chúng ta phải lắng nghe lắm mới nghe cái tiếng động đó thế mà ông nghe như tiếng trời hồng như là tiếng trời hồng nó lớn giống như tiếng trời hồng bởi vì cái tâm ông quá thanh tịnh thanh tịnh do đèn nén ông nổi sân ông nổi sân cái ông chết lưu thiền mà chết chết nổi sân biến thành con chim phi ly tức là con chim mà chuyên bốn ăn cá chúng ta thấy là từ cõi trời mà thứ tám cao nhất mà lọt xuống một cái thành súc sanh thành ra đức phật mới thấy nó không có đưa tới giải thoát nó lẫn vẫn thôi nó lẫn vẫn thôi thành ra bây giờ mà cái dĩa này mà muốn tiến lên nhất đó thì tôi có thể nắn cái dĩa thành ra cỏ cây cỏ rồi cây nắn ra con tôm con tép nắn ra con chó con trâu nắn ra người ta nắn ra cõi trời phi phi tưởng mà nếu cõi trời phi tưởng này mà chết rồi đó thì cũng trở lại con trâu con chó như thường bởi vì đó là hình tướng hình tướng nói vậy thì ông bà này dễ hiểu hơn đó là cái túi lưu lối tu trong ngoại đạo là như vậy à, thứ lốt còn bây giờ đức phật không phải tu vậy mà ngài nhận lại cái chất đất trong tất cả mọi hình tướng trong tô trong dĩa trong ly trong cỏ trong cây trong heo chó gà vịt người ta đều có một cái bình đẳng nghĩa là cái dĩa này đó thì cái thật tánh cũng bằng thật tánh của tôi thôi nhưng mà bằng mà không phải bằng không? trong đạo Phật nó có cái chỗ đó làm ra nói nó, nó hơi hơi là lạ không? thì tôi hỏi bây giờ thí dụ như mà ông thầy giáo mà đi vô lớp mẫu giáo dạy thì lúc mỗi giáo phải đánh dần ông thầy giáo dạy nó đánh dần thì ông thầy giáo cũng phải đánh dần chứ mà tôi hỏi cái ông thầy giáo đánh dần với đứa học sinh mẫu giáo đánh dần hai cái này giống hai khác nếu mà ông bà nói giống là trật mà nói khác là sai phải thấy không thì ông thầy giáo cũng phải ý tờ tự ý tí chứ sao giờ các em theo thầy các em đọc ha muốn đọc được cái này thì các em phải đáp dần y tờ tờ y ti thì mấy đứa học trong mẫu giáo nó đọc theo như vậy thì ông thầy giáo này đáp dần với học trò đáp dần có khác không làm sao nó khác được nhưng mà khác khác ở cái tâm ông thầy giáo <laughs> và cái tâm ông học trò Bây giờ hai cái tâm khác nhau thầy giáo Ông buộc lòng ông tùy thuận để ông đưa học sinh lên Chứ không phải ông đánh dần ông mới đọc chữ được Còn mấy lúc mẫu giáo không đánh dần là không đọc chữ được Nó phải vậy Cũng như một nhà chi sĩ đại tài mà đi dạy học trò làm thơ ông nói các em muốn làm thơ phải thuộc lục bằng trắc nha lục cho đành mới làm thơ được đấy đứa nào mà bỏ luật bằng trắc là thơ con cóc thơ sai ấy thì ông chỉ cái lực bằng trắc cho học trò làm rồi bắt đầu làm thơ đứa học trò mới làm thơ ông cũng làm thơ thì làm thơ ông cũng đâu có ngoài lục bằng trắc còn học sinh thì nó làm thơ cũng đâu ngoài lục bằng trắc cũng phải theo bằng trắc hết thì ông thi sĩ này với học sinh làm thơ đó một thứ hay khác thì chúng ta thấy nó khác là không được ông thi sĩ đại tài thì cũng phải được bằng trắc bài thơ nào chặt bằng trắc là không phải thơ nữa học trò nó cũng phải làm theo bằng trắc nhưng mà khác khác ở học trò nó phải đẽo gọt từ câu từ chữ nó phải theo lứng lục bằng chắc cho đàng hoàng còn nhà thi sĩ thì quên hết tất cả không có lực bằng cách không có gì hết xuất khẩu là thành thơ một bài thơ đứa học trò nó làm phải cả tuần lễ cả tháng mới rồi một bài thơ còn nhà chi sĩ có thể 5 phút làm cả bốn năm chục bài mình làm cách thì phải giống nhau hết vậy thì thi sĩ học sinh có giống hay khác xin thưa rằng giống nhưng mà không giống không giống ở cái tâm ông thi sĩ là con người đã tự tại trong đó rồi tự tại trong bằng cách tự tại không có nghĩa là bỏ bằng cách nhưng mà quên hết tất cả để rồi được tất cả thành ra chúng ta phải hiểu đạo phật cái chỗ đó hiểu đạo phật cái chỗ đó à, thành ra giữa cái lối tu của tư tưởng với lối tu bát nhã nó khác nhau tư tưởng thì ví dụ như bây giờ mấy ông ấy bà là nắng cái dĩa thì mấy ông bà có thể tôn tôi làm đạo sư tôi chỉ mấy ông bà cách nắng khi nào bây giờ và sư tôi không muốn cái dĩa nữa mà tôi muốn muốn cái cái đất này thành cho người ta được không sư tôi nói được là đây tôi chỉ cho bây giờ bóp bỏ cái đất này nó còn ướt rồi nắng con nắng thành người ta cái lỗ mũi thì sao con mắt thì sao cái tay cái chân thì sao à. rồi nói cái này xấu quá sư con nắng người ta tới tốt hay không muốn nơi cái chất đất này nắng lên các người ở cõi trời thì nó đẹp đẽ hơn tôi chỉ cách tôi có pháp môn và tôi có phương tiện tôi có thời gian không gian không phải nắng có thể năm mười phút một hai tiếng mới rồi thì cái này là lối tu từ xưa thì chúng ta kêu lối tu cải sửa mới tu cải sửa thì cái này dễ hiểu thôi còn bây giờ nếu bà sư chưa nói là cái dĩa này là đất còn con trâu người ta này cũng là đất mà con đâu có thấy cái đất trong dĩa này đâu con chỉ thấy đây là cái dĩa thôi bây giờ sư làm sao chưa làm đạo sư thầy của con sư chỉ con pháp môn cách thức từ từ lai rai một hai tiếng và một hai ngày một hai tháng để con nhận được chất đất trong cái dĩa này tôi nói không tôi không làm được cái đó dòng cho đức phật bây giờ còn tại thế cũng không làm được cái đó một là các ông mới bà nhận được cái chất ngay bây giờ và tại đây không pháp môn không thời gian không không gian gì hết còn hai là không nhận được thế thôi thì cứ nói rõ quá rồi đức phật thấy là thấy được cái đó mà ngoại đạo không thấy được cái đó thấy được là cái bản thể nơi đây là tất cả dạng vật chúng sinh thì các pháp cỏ cây thú người trời Phật đều nương vào cái chất đất nương vào cái bản thể nương vào cái niết bàn này để phát hiện thành ra mà mới chỉ tay lên trời là bốn đường bốn đường ác bốn đường thiện chỉ tay xuống dưới là bốn đường ác đều phải lấy cái này làm thầy lấy cái này làm độc tu tối thắng không có gì qua cái này hết nếu không có cái này không có chất đất không có niết bàn này là không có gì hết mà niết bàn nó không phải là gì hết mà nó là tất cả khi ngài tìm được cái đó ngài nói ta thấy làm lạ ha tất cả chúng sanh đều có phật tánh nhưng mà không ai nhận được cái phật tánh này hết mà không được nhận được phật tánh này thì làm sao thì để ăn mài thì trong cái kinh pháp qua tràng cùng tử đó là nói tôi với mấy ông mấy bà đấy chúng ta là phật à, sau khi cha chết rồi mới để một cái hòn ngọc như ý trên bộ áo thì biết đứa con nó còn nhỏ nó không biết thành ra mới dặn cái người bạn láng giềng người bạn mình nói sau khi mà tôi chết rồi con tôi còn nhỏ tôi có để trên hòn trên áo nó còn hòn ngọc bô áo ờ, ông cái hòn ngọc như ý trên bô áo ngọc như ý là vô giá trị nghĩa là hàng tỷ tỷ bạc thì ông bạn có có chuyện cần phải đi vắng thì đây người cha chết thì thằng bé này nó đi lang thang ăn mày cờ bạc nó đánh tiêu tan hết nhà cửa nó đi lang thang nặng cái áo nó ra ăn mày cho tới cái áo chín mười năm rách tả tơi hết thì ông bạn này ông về ông kiếm ông thấy ông đi kiếm tìm kiếm cuối cùng gặp cái thằng bé đi ăn mày ông nói mày là tỷ phú mà sao mày ngu mà đi ăn mày trên bộ áo này có hòn ngọc như ý thì thằng bán trời ơi tôi lang thang gì tôi sống là sáu bảy năm nay ăn xin ăn mài ông nói tôi là tỷ phú mày không tin mày bò trên bao áo mày có hồng ngọc trên đó thì bây giờ mò lên áo mò cách nào làm sao có phương pháp nào cách thức nào ông chỉ tôi đi từ từ tôi mò tôi có hồng ngọc trên bao áo thôi không có vấn đề đó một là mày đưa tay lên mày mò hai là mày không đưa thế thôi không có pháp môn tao không phải là đạo sư bây giờ mày kêu tao mò tao chỉ là cách mày phương pháp pháp môn để mình nhận cái hồng học này là không có vấn đề đó bởi vì nó có sẵn trong con người mày á mày cởi trâu mày đi tìm trâu mà chỉ cần nhận lại thôi thì khi nhận lại đó thì ngay lúc đó là tỷ phú mà không nhận lại thì ngay lúc đó là ăn mài thì chúng ta là ăn mài khi chúng ta nhận lại chúng ta thành như lai bây giờ hiểu chưa <laughs> nói vậy chứ không phải vậy nên là nói vậy chứ chúng ta không phải qua quả nhập luôn là một phần tư của a la hán rồi qua nhất đẳng lai là quả thánh thứ hai là hai phần tư rồi qua quả thánh thứ ba là bất lai rồi qua quả thứ tư đó mới là nhận 24 trên 24 nhưng mà cho cá nhân của mình thôi còn biết bao nhiêu chúng sanh biết bao nhiêu bá tánh còn lang thang đau khổ thì phải phát bồ đề tâm đi ra làm thầy giáo giáo hóa mà giáo hóa một người nhiều người giáo hóa một cõi nhiều cõi giáo hóa một pháp giới nhiều pháp giới thì đó là bồ tát chừng nào vô lượng chúng sanh vô lượng cõi vô lượng pháp giới thì mới xong đấy thì quả đó là quả rốt ráo kêu là phật tổ hay là như lai đạo phật là như thế bây giờ có hiểu không có hiểu không thì thôi bây giờ Phật tử có ai hỏi gì không? Thì tôi giảng tiếp à Mà nếu không hỏi không hiểu thì tôi hỏi lại Rồi tôi mới bắt đầu giảng tiếp Bây giờ tôi cho Phật tử hỏi trước Còn nếu không hỏi tức là đã hiểu rồi Phải thấy không? thì tôi hỏi thì dễ dàng lúc tới lửa sướng muốn chết tôi còn gì nữa cho văn tử hỏi trước chỗ nào mà sư giảng nãy giờ tôi không hiểu tôi hỏi à, tôi trả lời tôi giải lại giảng lại còn phật tử nói con đã hiểu rồi tôi đã hiểu hết rồi tôi nín thinh thì tôi hỏi mà tôi hỏi phật tử phải trả lời đấy tôi hỏi hồi nãy tôi giảng sao sao giờ người giảng lại tôi nghe coi thì phật tử luôn luôn khôn hơn tôi nắm cái đầu trước cái thấy là tôi cho hỏi trước <laughs> mà hỏi thì tôi trả lời mà nếu không hỏi thì tôi hỏi Phật tử mới trả lời phải thế không cái pháp hội này là pháp hội chết làm trang họ không biết hiểu hay không hiểu tôi cũng chẳng biết gì hết mà hãy nói là tôi biết hiểu hay không á tôi đâu phải a la hán a la hán thì ta không cần ta đi vào tâm mấy ông bà ta biết người nào hiểu người nào không hiểu mà tôi không được vậy đâu tôi là phải hỏi nói ra tôi lắng tôi nghe tôi biết người này hiểu tới đâu thì tôi mới có thể giảng nữa chứ bây giờ có thần tôi giảng không hiểu mà tôi đi sâu vô nữa thì chở giới rồi ở đây không à, hợp <laughs> tôi giảng không bay vậy đâu nếu mà tôi còn ở đây là tôi không không chịu những điều đó đâu tôi giảng tới giảng lui là phải trả bài trả lời cho tôi chứ không phải đợi về sự ngẫm rồi ngay ngay đây cũng phải trả liền đấy tôi giảng cái gì ngẫm hiểu rồi tôi giảng sâu nữa còn không tôi phải giảng trở lại còn mai mốt về rồi vô cái nữa phải hỏi bài cũ lại mà nếu không thuộc không hiểu thì tôi phải giảng lại cái đó nữa nó vừa ích lợi cho mình vừa ích lợi cho tôi tôi ngồi đây tôi nói mệt tôi thả ra mấy ông nói lỗ tan này nó qua lỗ tan kia hết rồi xưa thôi vậy là giảng để làm gì à, tôi thì hơi khó nhưng mà cái đường lối giảng của siêu phạm là phải vậy chúng ta phải nắm cho vững bây giờ giảng cho mình phải nắm cái bánh vẽ nắm cái cái cái cái lý thuyết mặc dầu nói là bánh vẽ nhưng mà không có lý thuyết làm sao thực hành làm sao thực hành mà nhất là cái bát nhã là cái khó vô cùng bây giờ có ai hỏi gì không Thưa Ừ, hỏi cái gì hỏi đi, cứ lớn cái micro á, hỏi con mới nghe được. cái con xin hỏi cũng như là con cũng ờ, niệm phật theo sư dạy vậy đó nhưng mà ừ, con niệm bình thường nó cũng ừ, lúc đầu cũng tạp niệm lắm nhưng lúc sau cũng bớt bớt tập niệm rồi nhưng mà sao con cũng vẫn tập hoài nhưng nó cũng vẫn còn mà cái ờ, thí dụ như con cái giấc ngủ á thì ờ, nghe cái tiếng niệm phật của ai thì con niệm theo hay hoặc ừ, thấy cái gì sợ thì mới niệm phật như vậy con có bị tạp niệm không bà sư rồi à, bình thường á ví dụ như à, con ngủ gì đó ha mà ai nói chuyện gì á con đều nghe hết trơn á không biết sao cái đầu con nó bị như sao á con đang ngủ cũng vẫn nghe mô phật thì cũng như ờ, cô đây hỏi đó là cô cũng tu theo cái đường lối của tôi đã hướng dẫn thật đó là trong kinh chứ không phải của tôi đâu tôi không có tìm ra cái gì đó, đó. trục nhi bất tác tôi chỉ thực lại chứ tôi không có làm ra thì trong kinh à, trong cái bộ luận có giảng kỹ còn trong kinh đức phật thì nói đơn sơ lắm bí hiểm lắm nhưng mà nhờ mấy bộ luận đó coi mấy bộ luận có mấy luận sư á mấy bồ tát sao giảng thì mình có thể hiểu được thì tôi cũng nhờ coi mấy bộ luận đó nhất là thanh tịnh luận thanh tịnh luận với đại trí độ luận đó cái lộ của long thọ với của ngàn gì đó thì chúng ta thấy rằng cậu nói rằng của tôn đã lâu có lúc thì nhất niệm thì có lúc nó cũng lại tạp niệm thì có hỏi tại sao nó như vậy thì tất cả chư Phật tử ở trong trạng thái này chính tôi cũng ở trong trạng thái đó lúc trước á bây giờ cũng tỉnh toán cũng có trạng thái đó thì chư Phật, Phật tử phải tìm cái nguồn gốc tại sao có lúc mình niệm Phật nó nhất niệm mà có lúc lại tạp niệm rồi phật tử có để ý cho đó không mỗi người phải để ý rằng, rằng mình khắc phục lấy cái mình để mình tiến tới và phải nắm vững rồi sau người khác mấy người đi sau có hỏi mình mình phải lấy kinh nghiệm mình trả lời cho đúng thứ nhất là mình đi đúng đường sau là giúp cho người khác đi đúng đường chứ mình cứ ờ, thờ ơ hoài không chịu suy gẫm không chịu nghiền ngẫm gì hết thì nó uổng cho đời tu của mình và uổng cho đời tu những người khác thì chư phật tử nên nhớ cái câu hỏi của cổ rất hay mà tôi ít thấy ai hỏi cũng thỉnh thoảng có một vài người hỏi thôi mà chúng ta thường thường vấn đề sanh tử sao chúng ta thấy chư phật tử thờ ơ quá rất là lãnh đạm nghĩa là thấy nó không quan trọng gì hết trơn á kệ chết rồi đi về đâu đi rồi cầu giảm sanh về cực lạc và nói tôi cầu tha thiết lắm mà như thế nào gọi là tha thiết cái miệng tôi la trời tôi tha thiết mà cái tâm tôi nghĩ tùm lum hết làm sao gọi là tha thiết rồi bữa nay tôi nhất niệm liên tục hay một tuần lễ là tôi nhất niệm liên tục mà tuần lễ sau cái nó mất cái nhất niệm đi nó tọt niệm tùm lum mà tôi nói sao kỳ á nhưng mà phải nhớ sở dĩ mà cái lối tu của nhất niệm là lối tu lấy đá dằn cỏ tôi đã lặp lại mấy lần trình hầu qua bát nhã đó mà bát nhã cũng còn có khi trồi cây sụp chứ không phải như vậy đâu mà cái lý do bát nhã hơi khác nào đây tôi nói tới nhất niệm của mấy bà thôi là chúng ta phải nhờ giới nhờ định nhờ huệ nhờ những cái hoàn cảnh chung quanh nhờ thầy sáng bạn lành thì chúng ta nhất niệm mới liên tục mà trong kinh thường gọi là tinh tấn có khi mất luôn đấy chứ không phải nói là là nó nó xuống mà nó lên vậy mà khi nó mất luôn nếu mình phiền não mình bỏ tu luôn thành ra bên cái xứ mà cái quyển mà ông tịnh khoan ông về tây phương cực lạc ông có nói đó, là có nhiều người bên đó khi mình niệm Phật bên đây đó mà cái tâm mình mà nhất niệm tinh tấn thì bên đó một cái bông sen nó nở ra bông sen là sắc thân của mình ấy khi mình qua đó mình quá hiện vào đó kêu là liên qua quá sân khi mà tinh tấn thì hoa sen nó càng lớn và nó bắt đầu nó nở lớn ra nó bút nó dần nở còn tinh tấn nữa thì nó sẽ nở thì nở là ngày mình sắp giảm sanh đấy còn nếu lúc nó lớn lên nó sắp sửa nở rồi bên đây mình giải đại thì bắt đầu nó tốt lại và khi mình quá tệ nữa thì nó tàn luôn nó tàn luôn tức là không mong cầu giảng sanh được nữa ở lợi bốn đường ác đạo thì cái mà chúng ta giải đãi là do không gần thầy sáng không gần bạn lành giữ giới không kỹ ra đụng chuyện với ngoài cái tranh đua hơn thôi chúng ta về phiền não làm sao niệm phật được ông mà để ý coi hàng ngày mình đi tạo tác nhiều quá mình ra lối, lối xóm mình chửi lộn người đó tối mình về niệm phật được tôi chịu thua niệm nhất niệm á niệm thì vẫn miệng thì vẫn niệm nhưng mà tư tưởng nhớ tới cái chửi lộn mình sáng mình chửi thua nó mình tức mình chửi hơn nó mình mừng thì cái mừng với cái thua cái tức cái ấy này thì nó lấn hết cái con niệm phật mình lo nghĩ tới cái đó chứ không nghĩ tới cái nhất niệm được thì mà nó lưu sụp vào đó rồi mai mốt mình thắng nó nó kiếm cách trả thù mình kiếm cách để đối đối chọi với nó nữa thì thôi cái ngày là ngày một tẻ xuống hoặc là làm ăn mà nói mình nghèo bây giờ có số vốn mà làm ăn khá rồi muốn làm lớn lên nữa thì bây giờ không có thì giờ như trước niệm phật nữa cứ tối ngày chạy theo đồng tiền thôi